muôn vì sao băng vuốt ngang bầu trời nhìn hàng thông tin chi tài dân hài đồ ngộ ra đi chẳng câu từ biệt đỉnh cao được tại người người mến thương thật hương ra sao trước kia đã từng chỉ chăng phương thanh cũng nghe đồn rằng Sừng sờ không tin xót thương chị tài Giáng sinh Tết này còn đâu thấy anh lại nơi đây trả lại nơi đây hiện nay thân thương người đầm cao to cầm đàn anh hát gửi cho tim này nửa vòng trái đất vỡ hiền nhớ thương lệ rơi sau dấu em về với anh rạng sang năm này anh gần bé rồi khi ngôi sao đã bay về trời cười anh thôi vé trong lòng người kỷ niệm nơi đây vẫn thương ngập lòng con lai ca ngày nghệ sĩ áo hoa trả lại nơi đây trả lại nơi đây cười hài lơ ngơ tài diện đông tây cũng hoài lên sông tâu nhưng khi sang đèn để người cười ngất khi nhìn thấy anh bồng trăm hai nốt lên tai có nhau chiếc kia không còn gọi đôi đúa sao thiên đồn anh ơi đã quay về rồi để lại nơi đây tiếc thương đầy trời nhắc lại chi mưa tiếng anh đi thật rồi khác chi sài gòn nhiều nơi cũng mưa nhắc lại chi mưa tiếng anh đi thật rồi khác chi sài gòn nhiều nơi vẫn mưa